rồi ok ha nay bên cơ sở lộc phát tài xin chào anh em ba miền bắc trung nam nha nay bên cơ sở mình có cho ra một bộ bài là hình dung bài lỗi của công ty nha anh em hồi xưa đến giờ anh em đã từng chơi là bài tam giác bài số bây giờ thờ, bây giờ năm 2021 2022 rồi bên cơ sở lộc phát tài mới nhập về một loại một lô bài là lỗi hình dung có mới nhất năm 2022 nếu anh em muốn sở hữu á, vào cái năm 2022 này á, để anh em mình chiến thắng vào những ngày Tết á, thì cứ liên hệ vô qua bên cơ sở lọc Phát Tài theo số điện thoại 0981 521 779 0966 521 779 thì các anh em tư vấn sẽ có người tư vấn cho anh em và anh em lấy hàng về thôi bây giờ mình sẽ mình sẽ tư vấn cho anh em coi cái bộ bài mới của bên cơ sở mình mới nhập về nó sẽ như thế nào nó có cứng như cái bài thường không nó có giống như bài thường không đó mình khui ra cho anh em coi nè đó trong hộp mới đàng hoàng luôn nha anh em đó nó còn có ba theo đàng hoàng đó bài 2022 nha anh em nó rất chi là cứng nè anh em đó nó không phải mềm như cái bài lúc mấy năm trước 2020 à, 2021 nữa giờ là cái lô mới của mình mới nhập về nha anh em nó là chỉ có một loại một là bị lỗi vuông mà cứng à, giống giống cái bài chợ nhất nha anh em đó đây anh em trải nghiệm nè đó thấy không nó không có sai không có khác gì màu như cái nào cũng giống nhau hết đó cái độ cứng cũng vậy độ mềm cũng vậy nè đó sạc cái nghe tiếng luôn nè anh em thấy không đó chia bài là y xì luôn nè không có khác gì bài ngoài chợ hết đó đó rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em biết cách chơi của bài lỗi hình vuông nha anh em đó đây bây giờ mình cho anh em coi sơ qua lại cái nữa rồi mình lấy ra ba con này để cho thử cho anh em coi tại sao mình biết và nó như, là như thế nào hình vuông là nó như thế nào nó nằm ở đâu Đây. anh em cho coi cho kỹ cái, cái cái bài này nha đó có một cái hình vuông ở trên trên góc cạnh nè nếu hình vuông hình vuông nó bị mất một góc ở dưới này á, là con số 1 là con xì á, anh em anh em đếm từ số 1 cho tới số 10 10 đầm già xì 10 đầm già con xì là con số 1 rồi nó là mất một góc rồi nè anh em đó mất góc luôn con xì nè đó anh em thấy đúng không đó con xì rồi cái này mất mất góc thứ hai ở trên nè anh em nè nhìn cho kỹ nè đó mất góc thứ hai nè là con số 2 nè anh em thấy chưa nè đó con số 2 nè là nó mất còn có cái này là nó mất hết cái hết một bên này luôn một cây luôn là con số 3 đó bài rất chi là đơn giản mà nó rất chi là giống bài bài ngoài chợ nha anh em anh em có mua gọi điện tới bên cơ sở mình và mua và trải nghiệm thử đó bây giờ mình lấy đại trong đây một con bất cứ nè rồi mình sẽ cho anh em coi lại coi nó là con số gì đó anh em chỉ cần đếm á, từ cái góc cạnh bên này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 con này là con số 10 đúng không em đó rất chi là chuẩn luôn anh em chỉ cần nhìn sơ qua chỉ cần nhìn sơ qua là biết rồi anh em mình chơi bài xì dấp xì tố bất cứ bài gì anh em cũng biết được là cái con bài đó là con bài gì hết đó ok chưa anh em mình sẽ thử cho anh em lại một cây cuối nè đó chỉ cần nhìn vô là anh em biết con gì rồi đó anh em chỉ cần nhìn sơ qua là anh em biết con gì con gì hết đây anh em đếm theo tôi nè 1 2 3 4 này là con số 4 nè anh em nè thấy không lật cái nè thấy không đâu có chật cái nào đâu anh em nó rất chi là cứng bài rất chi là cứng luôn như bài chợ luôn anh em anh em cứ điện tới bên cơ sở mình và mua trải nghiệm thử nó không có giống như bài năm 2020 2021 nữa nó như bài chợ luôn rất chi là cứng luôn nha anh em không phải mềm không có khác màu luôn nó rất chi là đậm y như bài mới luôn bài ngoài chợ luôn anh em nha đó rồi bây giờ anh em mình á muốn có được cái sản phẩm bên này bên mình á cái lô hàng của bên mình mới nhập về cũng chẳng không được bao nhiêu hết chỉ xài được mấy ngày tết được bao, không được bao nhiêu hết cho anh em xài hết á anh em nào muốn trải nghiệm á thì liên hệ tới bên bên mình bên cơ sở lộc phát tài nha anh em theo số điện thoại 09 81 521 779 0966 521 779 thì các nhân viên sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 7 nha anh em đó rồi bây giờ mùa dịch cũng sắp tới rồi mình anh em ở nhà nhớ nhớ xịt khuẩn đeo khẩu trang cẩn thận khi ra đường rồi kết thúc là video này xin chào anh em